và kênh chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí thì anh chị em có yêu mến kênh thì hãy nhớ bất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh để à, kênh có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái đường cầu hay để có số đẹp giúp cho tất cả mọi người chúng ta chơi và tham khảo hàng ngày ạ và mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu mến cũng như ủng hộ kênh để mình có động lực à, mình là lên video đều phát triển kênh à, có được lượt xem cũng như lượt like cao để cho tất cả mọi người đều đến ích các bạn nhé. Chúc trước mắt tất cả mọi người, đây chính là các bản kết quả mở thưởng sổ số miền Nam thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Thì ngày hôm nay là ngày thứ năm sẽ gồm có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Điểm qua các đầu lô thì đầu tiên ở Tây Ninh chúng ta có đầu là con số 32 và đuôi là con số 56 tổng 1 đúng không ạ? hoặc là càng 7 An Giang chúng ta có đầu là con số 32 tiếp tục An Giang và Ninh Tây Ninh thì à, đầu 32 giống nhau các bạn nhé đuôi là con số 66 tổng 2 và là càng 3 đúng không ạ Bình Thuận chúng ta có đầu là con số 70 đúng không ạ một cái điều khá là hữu hiệu đúng không ạ 32 32 đấy 70 đúng không ạ tiếp theo đó là ở Bình Thuận chúng ta có đầu là có số 70 và đuôi là có số 84 tổng 2 và là càng 2 đúng không nhìn chung các đầu lô thì các bạn có thể thấy à, đối với đối với đài Tây Ninh đúng thì à, chúng ta chỉ có đầu số 7 số 8 là bị câm tiếp theo à, An Giang thì đầu số 0 và đầu số 7 đã bị cong đó và tới bình thuận thì à, đầu số 0 cho đến đầu số 9 thì không có độ đầu nào bị cong và điểm qua các con lô thì à, nguyên đầu 8 là sổ ra được bốn số các bạn 81, 83, 87, 84 đúng không ạ? Và đầu 0 và tới đầu 2 thì giải đáp chỉ một con số thôi đúng không ạ? Ở số 6, số 5 đúng không ạ? và số 9 giải rác ra một con số còn các đầu thì cũng khá là nhiều con số các bạn Đấy. rồi thì à, điểm qua kết quả kênh của mình thì mình có chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì sau bao nhiêu chuyện ngày ăn thông thì ngày hôm qua kênh của chúng ta đã trắng bảng đúng không ạ thì ngày hôm nay mình hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn à, cảm thấy được nhiều thành công đúng không ạ và cùng điểm qua kết quả đối với kênh đúng không ạ đầu tiên là ở đài tây ninh thì kênh có chốt cho mọi người đó là con số 776 đúng không ạ thì nhìn ra bảng kết quả 6776 ở đây có 65 các bạn 5665 không có 6776 rồi khá là tiếc thế nên chúng ta không gạt hết thành công với An Giang thì có 3993 đúng không ạ An Giang 3993 đây 36 39 rồi chúng ta đã gạt hái thành công con lô 39 rồi 93 đây có 94 các bạn không có 93 như vậy thì An Giang chúng ta đã gặt hái thành công tiếp tục kênh của chúng ta lại lấy lại phong độ các bạn nhé gặt hái thành công rồi đúng An Giang con 39 không ạ thì quý anh chị nào có theo kênh à, ở đài An Giang bao lô đó là 3993 thì chúng ta gặt hái được con 39 rồi thì cũng xin chúc mừng tất cả mọi người còn các bạn nào có theo ở đài Tây Ninh thì à, không ăn được thì kênh cũng xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi người đúng không ạ kênh cũng thật sự không mong muốn điều đấy là không mong muốn đúng không ạ chỉ mong cho quý cô anh chị cô gì chú bạn chúng ta sẽ gặt hái được thành công hàng ngày thôi và tiếp theo tới mình thuận thì à, kênh của Paulo cho tất cả mọi người là 2882 đúng không ạ? 2882 thì ở đây có 83, 81 thì rất tiếc bỏ lại con 82 các bạn cũng khá là tiếc đúng không ạ? 39 thì uh, An Giang, An Giang là cả Tây Ninh luôn, Bình Thuận. Sang Bình Thuận luôn. Ở đây có 2882 thì rất tiếc. 8 đồ 8 về khá là nhiều mình có cái lúc nãy mình có nói rồi mình thuận đồ 8 về khá là nhiều đúng không ạ 84 87 đúng không ạ 48 84 83 rất tiếc 28 82 nó lại bỏ lại đúng không ạ khá là tiếc 81 đấy thật sự mà nó cũng khá là tiếc đúng không ạ đối với cô chú chị nào có theo ở Bình Thuận thì cũng xin gửi lời chia buồn đến tất cả mọi người đúng không ạ tiếp tục kênh của chúng ta ngày hôm nay thì ăn được đài An Giang thôi và đầu đuôi số ba này đó là gồm có con này 447 đúng không ạ 0660 3003 và 1221 3003 1221 Đúng không? thì cũng khá là tiếc 30 0330 thì đây về 32 nhân 2 các bạn cũng khá là tiếc đúng không ạ thật sự mà nói thì ngày hôm nay cũng à, khá là tiếc đối với cái cái đầu đuôi của chúng ta đúng không ạ tổng kết lại thì kênh chỉ ăn được duy nhất ở đài An Giang đó là con lô 39 đúng không ạ còn ờ, nếu quý anh chị nào có bao lô ba chín chín ba cho ba đài thì chúng ta cả thái được thành công ở Bình Thuận các bạn nhé ở đây ở riêng An Giang thì chúng ta thấy gặt hái được 39 thôi thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ thì ờ, mình cũng hy vọng rằng tất cả mọi người xem kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh kênh có động lực tốt nhất à, đưa ra những dự đoán những con số cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và sau khi kết quả đã ra thì à, những con số đã về rồi thì kênh lại tiếp tục à, nghiên cứu và điểm qua kết quả cũng như nghiên cứu và đến phần chốt số cho tất cả mọi người đúng không ạ thì là số không phải là mình xem kết quả là mình chốt liền mà mình có nghiên cứu và mình cũng tìm những cái đường cầu mình bắt để mình chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ đường cầu nó tiếp tục ăn thông thì chúng ta sẽ gặt hái thành công nếu đường cầu nó bị gãy ngắt quặng thì chúng ta sẽ không gặt hái được thành công đúng không ạ thì mình cũng hy vọng rằng tất cả mọi con số những cái dự đoán của mình thì đều là thành công đều là rực rỡ cho tất cả mọi người để chúng ta gặt hái được nhiều thành công nhiều niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ thì mục đích của mình là như vậy và kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi anh chị em yêu mến kênh thì nhớ có chút thấy chưa để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình có động lực tốt nhất à, giúp cho tất cả chúng ta sẽ được nhau cùng nhau vào bờ các bạn nhé rồi thì à, sau khi kết quả đã ra thì mình có phân tích và mình sẽ đến phần trục số công khai cho tất cả mọi người vào ngày thứ sáu ngày đó là ngày mai ngày 17 tháng 2 năm 2023 đúng không? như sau đầu tiên ở Đại Vĩnh Long mình sẽ có con số 79 và 97 rồi Bình Dương mình sẽ có con 58 85 đối với Trà Vinh thì mình sẽ có con lô đó là con cộng 54 45 rồi đầu đuôi cho ba đài gồm có con số xin lỗi các bạn 32 23 43 ba bốn bảy sáu à, sáu sáu bảy và con chín mươi năm năm chín đúng không ạ rồi trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai đúng không ạ ngày à, mười thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ Cuối video thì mình chỉ kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc cho chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công và xem kênh của mình thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người.